Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích một bài ngắn cần phải hiểu nội dung để chọn đáp án. Bài này không khó, đọc cũng không khó, nhưng mà đáp án và nội dung thì nó không dùng các cái từ giống nhau nên là khi mình chọn đáp án mình vẫn cảm thấy phân vân thì sau hôm nay mình sẽ biết được rằng là nhiều khi câu trả lời và nội dung trong bài nó sẽ giống nhau về mặt nội dung và ý nghĩa thôi còn các cái từ vựng thì người ta sẽ không dùng như thế người ta sẽ diễn đạt bằng một cái cách nói khác thì mình cũng sẽ tự tin hơn trong việc chọn đáp án cho mình và loại đáp án như thế nào nữa bây giờ mình sẽ tiếp tục phân tích nhé chúng mình nhớ làm bài trước khi check đáp án nha. Nihon wa sekai demo 数少ない農産物輸入国であり先進国の中でも特に食料自給率が低い Ở đây mình bắt gặp chủ ngữ là ni hông hóa rồi Thấy dạng kết lửng ở đây thì là mình sẽ ngắt và tách nó thành hai câu à, Và cùng nói về một ý thôi thì ở đây chúng ta sẽ dịch là Nhật Bản là một trong số những cái đất nước ít ỏi à, nhập khẩu à, nông sản ở trên thế giới cái từ mà kazusukunai ở đây là tính từ rồi nó sẽ đi với cái danh từ là no sang bất dự yêu niu cô cự thì là mình đừng nhầm là nó đi với cái từ no sang bất dự là à, một đất nước nhập khẩu mà rất là ít nông sản nhá mà cái tính từ Skunai đấy nó phải đi với cái danh từ chính của mình nó là quốc cự ấy nên là mình phải dịch là Nhật Bản là một cái đất một trong số ít những cái đất nước mà nhập khẩu uh, nông sản ở trên thế giới. Còn lại trong các cái nước phát triển thì cái tỷ lệ tự cung tự cấp về lương thực thực phẩm ấy thì đặc biệt là rất là ít gọi là trong các cái nước tiên tiến thì hầu hết là rất là ít các cái nước mà à, tự cung tự cấp về lương thực thực phẩm. Nihon ga Vậy mình thấy chủ ngữ là nô hóa này nên tất cả những cái ở đằng trên đây nó chỉ là cái uh, mệnh đề cho cái chủ ngữ thôi tô gen đế rự là cái việc đấy là việc đương nhiên cái việc mà phải nhập khẩu một cách rất là tích cực cái nông sản ở từ phía nước ngoài Ờ, thì là một cái điều đương nhiên đúng không còn kara đây là cấu trúc ngữ pháp này tachiba kara là đứng trên cái lập trường uh, hợp tác uh, quốc tế thì uh, việc mà nhập khẩu rất là tích cực hay còn gọi là mình phải nhập khẩu nhiều các cái nông vật sản uh, nông sản từ các cái nước ngoài là một cái điều uh, rất là đương nhiên しかし地球環境の悪化や異常気象による不作 国際情勢の急激な変化などによって農産物の輸入量が急に減った場合を考えると輸入に依存した現状には不安が残る câu này khá là dài nhưng mà mình sẽ nhìn vào từng cái dấu phẩy một thế nhưng mà này tiếp đến cái dấu phẩy thứ hai là fusaku vậy danh từ đây trước cái này nó là bổ nghĩa cho cái danh từ này thế nhưng mà fusaku là mất mùa do cái uh, khí tượng mà do thời tiết à, bất thường này do cái sự thay đổi uh, của việc ô nhiễm môi trường này à, rồi ờ, hen cạ na độ thì đây là khi mà nhìn thấy cái dấu phẩy mà nó có cái phương sắc cự thì mình sẽ đi tìm một cái danh từ tương ứng tại vì khi mà phẩy này thì thường thường là nếu mà là động từ thì đi tìm động từ tương ứng nếu tính từ thì đi tìm tính từ tương ứng còn ở đây là danh từ thì đi tìm danh từ tương ứng là cái thế nhưng mà cái việc mất mùa này hay là cái cái hen cạ này cái sự thay đổi một cách rất là thất thường đột ngột của tình trạng quốc tế này à, thì à, do những cái điều đó đúng không mà có là rồi nô sang bất dự nội yêu niu liều các là cái lượng à, nhập khẩu uh, nông vật sản uh, trong trường hợp mà nó giảm mạnh ấy ố kangai được tộ thì là mình sẽ thấy cấu trúc ngữ pháp ở đây mình sẽ nối nó vào thành khi nếu như mà suy nghĩ uh, về những cái trường hợp uh, như là giảm một cách đột ngột cái lượng uh, nhập khẩu uh, nông vật sản này uh, do cái sự thay đổi uh, về tình hình quốc tế hoặc là sự mất mùa do uh, khí hậu thất thường rồi do cái ô nhiễm môi trường ấy thì cái ni hóa nô cô đự thì vẫn còn rất là nhiều những cái sự bất an trong cái tình trạng dạng mà à, phụ thuộc à, vào cái việc nhập khẩu đúng không? Có là cái Genzo là cái hiện trạng hiện tại ngày nay là à, đang phụ thuộc vào nhập khẩu đấy thì à, còn nhiều bất an khi mà nghĩ đến các, các trường hợp như vậy. Tokuni 小麦をはじめとした収容穀物や肉類などは食料安全保障の立場から農産物の自給体制を確立する必要がある。 ở đây mình thấy là na độ hóa là chủ ngữ này những cái việc như là a hay là b gì ạ na độ hóa những cái thứ như là à, các cái loại thịt này hoặc là các cái loại ngũ cốc chính mà điển hình nó là à, lúa mì lúa mạch ấy thì là à, cái Ờ, thì sẽ cần đúng không cái quá thì hít siêu gá đự là sẽ cần phải các clip sự là cần phải ờ, chắc chắn hay còn gọi là um, áp dụng một cái ờ, thể chế uh, tự cung tụ cấp về mặt uh, nông sản đứng trên cái lập trường là uh, đảm bảo cái sự an toàn về lương thực thì trong cái bài cái cộng bài này thì dịch không có khó lắm nội dung thì cũng không phải là quá khó nắm bắt nhưng bây giờ mình sẽ nhìn vào cái phần đáp án nhé hissa wa sokuryo shikyuritsu ni tsuite dono ni nobete được cả là liên quan tới cái tỷ lệ tự cung tự cấp về lương thực thực phẩm thì tác giả đang diễn đạt như thế nào Câu 1 là Kokusai Kyocho tối ưu tên đệ với cái góc nhìn với cái quan điểm về hợp tác quốc tế thì cần phải hạ thấp cái tỷ lệ à, tự cung tự cấp hơn nữa thì cái câu này bị sai ở cái vế số 2 này bởi vì rằng là cái đoạn cuối cùng của mình ở đây là mình sẽ phải calculate sự là xác lập xác thực một cái thể chế tự cung tự cấp về lương thực thực phẩm đứng trên cái lập trường là đảm bảo tính an toàn về thực phẩm ví dụ như là các cái loại thịt hoặc là uh, các cái loại ngũ cốc chính đúng không thì cái đoạn này là bị sai rồi mình phải đảm bảo được cái tính tự cung tụ cấp mà nên không thể nào mà uh, giảm được tiếp đến là chikyu chikyu no akaga hiki okoshi 地球環境の悪化が自給率の低下を引き起こし hikiokosteru là kéo tới dẫn tới cái việc giảm cái tính tự cung tụ cấp cái gì dẫn tới thì là cái việc mà uh, ô nhiễm môi trường thì nó kéo theo cái việc giảm cái tỷ lệ uh, tự cung tự cấp thì nó bị sai hoàn toàn rồi thêm vào nữa mình sẽ thấy ở đây khi mà nhìn thấy chikyu kankyo no akka mà có cái từ ya rồi na độ rồi ví dụ như là a ví dụ như là b nó chỉ là cái ví dụ thôi thì mình có thể loại ngay được đúng đừng có nhìn thấy cái câu hỏi câu trả lời của mình mà có sử dụng nguyên cái từ ở trong bài là mình cần phải cẩn thận um, càng những cái câu nào mà sử dụng y nguyên các cái từ ở trong bài mình càng phải đọc kỹ hơn thì với cái câu số 2 này nó là bị sai làm cái việc mà uh, ô nhiễm môi trường rồi thay đổi khí hậu đấy um, nó làm cho cái việc mà mình mất mùa ấy đúng không mất mùa do những cái việc đấy uh, thì là có cái sự bất an trong cái việc mà phụ thuộc vào nhập khẩu đúng không nên là cái đoạn mà GQ Litsno T cả này là bị sai này không không không không có nói đến cái việc T cả gì cả thì trong một câu 1 và câu 2 thì nó đều nói cái việc là giảm cái tỷ lệ tự cung tự cấp là đều bị sai. Câu 3 là GQ Litsno T cả ạ konomasukunaku kaizen subeki da và câu này nó chính là đáp án này có nghĩa là uh, tác giả nói rằng là không thích cái việc là uh, giảm cái tỷ lệ uh, tự cung tự cấp uh, mà cần phải uh, cải thiện nó đúng không thì ý của cái bài này người ta nói là Nhật Bản là một trong số ít những cái nước mà nhập khẩu uh, nông sản trong các cái nước phát triển thì cái việc mà tự cung tự cấp về mặt lương thực thì cũng hầu như cũng rất là ít Ờ, tuy nhiên thì khi mà tính đến cái việc là lâu dài trong trường hợp mà mất mùa rồi trong trường hợp thay đổi đột ngột về tình hình kinh tế thì là ờ, nếu mà mình phụ thuộc quá nhiều vào cái việc nhập khẩu như vậy thì là nó sẽ rất là bất an đúng không? À, thế nên là sẽ cần phải có một cái thể chế để mà có thể tự cưng tự cấp về mặt nông sản đứng trên góc độ là đảm bảo an toàn lương thực thực phẩm. Thì ý với câu này có là tác giả đang không thích cái việc đó tác giả nó không thích cái việc là mình phụ thuộc quá nhiều vào việc nhập khẩu mình và uh, tác giả cũng đang không vì là cái việc mà nhập khẩu cái việc mà phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu thì nó tương ứng với cái ý là giảm cái tỷ lệ tự công tự cấp mình nhập khẩu rồi thì mình sẽ giảm cái tỷ lệ tự cung tự cấp xuống thì là tác giả đang không thích cái việc là là là phụ thuộc vào nhập khẩu hay còn gọi là không thích cái việc là giảm cái tỷ lệ tự cung tự cấp và cần phải có một cái thể chế đúng không? Chưa gá được cần phải có một cái thể chế để mà để mà uh, đảm bảo cái sự tự cung tự cấp này nên là sẽ cần phải cải thiện nó. Còn câu số 4 là kyu no easy sự hit kinkyu gá được là sẽ cần phải duy trì cái tỷ lệ tự cung tự cấp như hiện tại thì cái từ hiện tại này là sai này hiện tại bây giờ là Nhật Bản và một số các nước khác đang là một nước nhập khẩu và hầu như là cái tỷ lệ tự cung tự cấp rất là ít mà nên là tác giả đang không thích cái việc đó thì duy trì cái hiện tại đây là bị sai À, à thế nên ở trong cái bài này mình sẽ rút ra một kinh nghiệm là trong cái phần câu hỏi của mình ấy à, người ta không dùng các cái từ Ờ, y nguyên trong cái phần đoạn văn ví dụ như là câu 1, câu 2 và câu 4 người ta đều dùng các cái từ mà sử dụng trong đoạn văn đúng không nhưng mà ý của nó bị sai này ờ, và nó không có đúng với cái ý nghĩa của cái đoạn bài này còn cả lại cái câu số 3 ấy, thì cái từ kaizen này cũng không hề dùng đến trong bài đúng không mình chỉ hiểu cái ý và mình hiểu rằng là cần phải có cái thể chế như vậy thì ý nó là cần phải cải tiến rồi còn cái từ konomashikunaku đây tác giả cũng có nói là không thích thì cũng không có cái từ nào nói là không thích nhưng mà nó có cái ý đấy có cái cái ý là cảm giác bất an về cái hiện tượng là phụ thuộc vào cái việc nhập khẩu đúng không thì cái việc phụ thuộc vào nhập khẩu ở đây nó cũng chính là bằng với cái ý là security note cả thế nên là khi mà tìm đáp án ấy mình phải hiểu nội dung của bài là một phần rồi cái thứ hai là nếu như trong trường hợp cái phần câu hỏi mà sử dụng y nguyên cái từ ở trong bài thì mình cũng cần phải chắc chắn confirm lại đọc cho kỹ cái thứ hai đó là mình cũng phải uh, xác định được là cái nội dung của bài nó có cái câu nào tương ứng hay không đúng không trong cái phần câu hỏi nó có tương ứng với ý nghĩa hay không thì mình sẽ chọn theo cái, cái ý hiểu của mình để mà ừ, chọn một cách nhanh nhất đấy thì cái bài này uh, cũng không khó nhưng mà sẽ là một cái case study cho chúng mình để mà đi thi thì có thể chọn đáp án được nhanh hơn à, rồi hẹn gặp lại các bạn vào à, buổi sau nhé ở trong bài này mình có bắt gặp cái cấu trúc là ố hajime tố sự là à, điển hình là cái gì đấy đúng không thì nó chính là áp dụng ở trong cái cái câu này đấy, thì mình sẽ nhớ cái cấu trúc ngữ pháp này luôn nó là n ni thì phải cũng không phải là n 1 đâu nhưng mà à, nhiều khi mình cũng không để ý tới